Xin chào các bạn Cách đây khoảng một tháng thì bên mình đã có video đánh giá chi tiết về chiếc Dell XPS 9575 Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm của cá nhân mình sau một tháng sử dụng sản phẩm này Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video ngày hôm nay nhé Vì màn hình của chiếc máy này được thiết kế tràn viền nên thiết kế tổng thể của máy cũng được tối giản đi rất nhiều, không còn những đường viền dườm rà cùng với trọng lượng trên 2 kg thì việc mang đi lại của sản phẩm này là cực kỳ thuận tiện. Và việc lược bỏ các cổng kết nối USB chuẩn 2 trước đây mà chuyển sang cổng nối USB Type-C đã giúp cho Dell XPS 9575 mỏng hơn rất nhiều so với bản trước đây, đó là Dell XPS 9560. Máy mỏng thì cũng thích thật đấy, tuy nhiên thì là cổng kết nối USB Type-C chưa thực sự phổ biến lắm và người dùng nếu muốn sử dụng USB thông thường như trước đây thì phải mua một bộ cổng chuyển đổi có những hôm quên không mang thì cảm giác thực sự là rất là thốn và kỳ khó chịu thôi thì chúng ta cũng phải quen dần với việc này vì hầu hết tất cả các máy đời mới trên thị trường đều đã dùng cổng UVTC nhưng có một điều mình thắc mắc là tại sao không trang bị cổng đọc thẻ SD Mai là cổng microSD với những người mà thường xuyên sử dụng máy ảnh như mình thì cổng SD sẽ là phù hợp hơn như các bạn đã biết thì Dell đã thiết kế màn hình tràn viền cho dòng Dell XPS từ năm 2015 Tuy nhiên đến phiên bản 9575 này thì viền màn hình đã làm mỏng hơn rất nhiều so với phiên bản trước đây. Màn hình cảm ứng xoay 360 độ là điểm đặc biệt trên chiếc máy này. Các thao tác rất mượt mà, cảm ứng đa điểm rất tốt cùng khả năng hỗ trợ bút trong công việc hàng ngày. Phiên bản mình đang có đây có độ phân giải màn hình là 4K, độ sáng vẫn lên đến 400 nit, tỷ lệ tương phản đạt tới 1500 chia 1 và giải màu đạt là 100% SLDB. Và sau đây mình sẽ mở đoạn video để các bạn cùng trải nghiệm xem nhé. Cảm nhận của mình về bộ bàn phím và trackpad của chiếc máy này thì cảm giác gõ phím trên Xpad 9575 là rất tốt gõ lâu chúng ta không cảm giác bị mỏi tay hành trình phím trên XPS 15 này là chỉ là 0,7mm ngắn hơn so với XPS 15 thế trước đây là 1,3mm thay vì nó sử dụng vòm cao su dưới các phím thì nó sử dụng nam châm để cung cấp sự phản hồi xúc giác mạnh mẽ hơn cho người sử dụng mà không đòi hỏi hành trình phím dài khoảng cách giữa các phím vừa phải cho phép bạn gõ chữ nhanh hơn Tút bát với độ rộng vừa phải làm điều cực kỳ tuyệt vời mà đeo dành cho chiếc máy này. Nó thực sự rất cao cấp. Tút bát trên xs 15 được xem là bản đi chuột tốt nhất thế giới với sự mượt mà và cũng như nhạy bén mà nó mang lại. Không hề có sự delay trong mỗi thao tác chuột. Cái mặt tỉ tay được phủ lớp carbon thực sự mình rất thích vì tì vào cảm giác rất là êm, mát, lạnh, dùng lâu không bị nóng. Trên màn mà mình đang dùng đây có hình là chip Intel Core 7 8705G RAM là 16GB Max option thì các bạn có thể nâng cấp tối đa lên 32GB Tuy nhiên thì đối nhu cầu sử dụng của mình thì 16GB là đủ rồi Ở cùng SD thì mình chọn phiên bản là 512GB Vì nhu cầu mình cần lưu trữ nhiều ảnh và video dung lượng cao Cùng với card Vega AMD Radeon RX Vega MGL 4GB cho khả năng xử lý ngang với chiếc GTX 1050 Ti trên các laptop Công việc hàng ngày của mình là làm media nên thường xuyên phải dụng các phần mềm như Photoshop, Premiere thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của mình chạy rất là nhanh và mượt mà và khi mình có test trên một vài tựa game như CSGO hay Dota 2 thì máy chạy vẫn rất là mượt và CPU ổn định ở mức khoảng 80 độ C Thời lượng pin của chiếc máy này thì cũng rất là tốt khi mình sử dụng đa nhiệm máy chạy các phần đồ họa thì chạy được khoảng 5 tiếng đồng hồ Tóm lại thì mình cảm thấy thực sự rất hài lòng với chiếc Dell XPS 9515 này và trên đây là những cảm nhận cá nhân của mình sau thời gian sử dụng nó Hy vọng những cảm nhận chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức và giúp các bạn có sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu công việc cũng như túi tiền của các bạn. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, xin vui lòng để lại ý kiến các bạn ở phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.